Ở phần kiến thức, cô có ví dụ như sau. An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được chấm chấm con cá. Bình câu được chấm chấm con cá. Cường câu được chấm chấm con cá. Cả ba bạn câu được chấm chấm con cá. Cô nhắc lại. An, Bình và Cường cùng đi câu cá. An câu được chấm chấm con cá. Bình câu được chấm chấm con cá, Cường câu được chấm chấm con cá và cả ba bạn câu được chấm chấm con cá. Với một bài toán mà hoàn toàn các số liệu chưa cho, vậy thì chúng mình có tìm ra kết quả được không? Không tìm ra kết quả phải không? Cô trò mình sẽ cùng nhau lập một bảng và lựa chọn số cá cho từng bạn nhé. Mời các con cùng quan sát. Số cá câu được có thể được lập như sau. Cô có một bảng. Bảng của cô có số cá của bạn An, số cá của bạn Bình, số cá của bạn Cường và cuối cùng là số cá của ba bạn câu được. Bây giờ cô sẽ lựa chọn từng kết quả với cách lựa chọn của cô thì các con sẽ thử tìm ra xem là cả ba bạn sẽ có bao nhiêu con cá. Bây giờ cô chọn này, Số cá An câu được là 2. Số cá Bình câu được là 3. Số cá Cường câu được là 4. Vậy thì cả ba bạn sẽ câu được bao nhiêu con cá? Các con đã nghĩ ra chưa? Cả ba bạn sẽ câu được ta làm phép tính 2 cộng 3 cộng 4. Như vậy cả ba bạn sẽ câu được 9 con cá bằng cách lấy 2 cộng 3 cộng 4. 2 là số cá của An, 3 là số cá của Bình và 4 là số cá của Cường.